Các bạn thân mến, Việt Nam và Indonesia vẫn là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi khi cánh cửa đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ cho cả hai đội. Với lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt về, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có nhiều thuận lợi hơn để cầm vé vào chung kết AFF Cup 2022. Việt Nam đã thi đấu không tốt ở trận đấu trước đó tại lượt đi bán kết AFF Cup và đội bóng của luyện viên Park Hang-seo đã phải rất may mắn mới có được một kết quả hòa 0-0 trước Indo. Nên nhớ đây là trận đấu Indonesia đã bỏ lỡ không dưới hai tình huống đối mặt với thủ môn Văn Lâm. Trên lý thuyết thì cánh cửa đi tiếp vào trận chung kết vẫn được chia đều cho cả hai. Tuy nhiên thì dựa vào tình hình thực tế, Việt Nam là đội bóng được kỳ vọng sẽ có được tấm vé tham dự trận chung kết. Vào lúc này, Việt Nam vẫn đang là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á với phong độ ấn tượng. Tại AFF Cup thì những chiến binh sao vàng vẫn duy trì được phong độ bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý là họ vẫn chưa một lần để thủng lưới. Rộng hơn thì Việt Nam đang có mạch 11 trận đấu bất bại ở mọi đấu trường. Về phần đội khách, Indonesia cũng đang có được phong độ bất bại tại AFF Cup năm nay. Indo đã cho thấy được họ thực sự là khắc tinh của Việt Nam ở giải vô địch năm nay. Trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân Bungkano dù được đánh giá là cao hơn nhưng Việt Nam vẫn chỉ có được kết quả hòa sau 90 phút tranh tài. Indonesia đã chủ động chơi trong tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn và một số quyết định của trọng tài cũng mang đến lợi thế cho tuyển Việt Nam ở trận này. Ở trận lượt về, việc phải thi đấu ở trên sân Mỹ Đình luôn khiến cho đội bóng xứ Vạn Đào phải lo lắng. Nên nhớ là hai lần gần nhất làm khách trên sân của Việt Nam, Indonesia đều phải ghi nhận thất bại. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố Indonesia sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam được dự đoán là sẽ tiếp tục phải đối mặt với một trận cầu khó khăn với phong độ gần đây của hai đội. Càng đi sâu thì độ khó cho các trận đấu đối với đội tuyển Việt Nam càng tăng. Thực tế cho thấy là đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không gặp nhiều thử thách ở vòng đấu bảng, nhưng đã phải đối mặt với khó khăn lớn khi đối đầu với Indonesia ở bán kết. Có một thực tế đáng mừng là tuyển Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định. Trong hành trình vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải đối mặt với những đội bóng có hàng công khá sắc sảo như là Singapore, Malaysia và kể cả là Indonesia. Sự vững chãi của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là thủ thành Văn Lâm, cùng với chút may mắn đã giúp cho tuyển Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại tại AFF Cup năm nay lên con số 5. Ở bên kia thì Indo cũng thể hiện được phong độ đáng gờm. Họ cũng phải đối đầu với những đối thủ mạnh, đương kim vô địch hoặc là ứng cử viên vô địch như là Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng cũng đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực chuyên môn của một ứng cử viên cho chiếc cúp. Cũng giống như tuyển Việt Nam, Indonesia đang bất bại với 3 trận thắng, 2 trận hòa tại AFF Cup 2022. Đây không phải là kết quả bất ngờ, bởi vì trước đó trong hành trình chuẩn bị, Indonesia đã đánh bại Curacao ở cả hai trận giao hữu, đối thủ mà tuyển Việt Nam đã từng thủ hòa ở Kings Cup sau 90 phút chính thức. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến là Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Hồng Dũng, Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức. Tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Nadel Agawinata, Ricky Ritho, Asnawi Mangkulam, Pratama Ahan, Faruddin Ajanto, Jody Ahmad, Jacob Sayuri, Zygmunt Irianto, Marcelino Ferdinand, Mark Locke và Denley Sulit Jawan. Cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái trận Việt Nam Indonesia. Trận bán kết lượt đi ngày 6 tháng 1 vừa qua, Việt Nam chấp 1 trên 2 theo kèo châu Á ở ngay trên sân của Indonesia. Indonesia là đội chủ động hơn trong tấn công và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Dẫu vậy thì kết quả hòa 0-0 ở trận lượt đi rõ ràng là vẫn đang mang đến lợi thế cho đội bóng xứ vạn đảo. Với luật bàn thắng sân cách vẫn được áp dụng ở AFF Cup năm nay như vậy là nếu trận đấu lượt về sắp tới ở sân Mỹ Đình khép lại với tỷ số hòa có bàn thắng, có thể là một đều, hai đều hoặc là ba đều, thì Indonesia sẽ vào chung kết. Thông tin cho thấy là Việt Nam buộc phải thận trọng cho dù được chơi ở sân nhà vào tối hôm nay. Thống kê cho thấy trong vòng 26 năm qua, Việt Nam vẫn chưa từng thắng Indonesia ở AFF Cup. Cụ thể là 10 lần chạm trán, đội bóng xứ bạn đảo thì Việt Nam không biết đến một chiến thắng bao gồm 4 thất bại và 6 trận hòa. Lần tái đấu tối nay cho dù có lợi thế sân nhà, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là cao hơn và không nhận được sự tin tưởng của người hâm mộ. Tương tự như là trận lượt đi, nhà cái châu Á tiếp tục xếp hạng Việt Nam là đội bóng cờ trên ở loạt trận đối đầu tại vòng bán kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên thì người hâm mộ cần phải tinh ý quan sát thay đổi về tỷ lệ cược. Khác với trận lượt đi, kèo chấp hạ từ chấp hòa 1 trên 2 xuống còn chấp đồng banh 1 trên 4. Tỷ lệ kèo của Việt Nam đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Cụ thể là nhà cái đã đưa ra kèo chấp lên tới làm Việt Nam chấp thắng 1 ăn nửa tiền 3 trên 4. Đáng chú ý là một số nhà cái còn hạ tiền ăn của Việt Nam xuống còn ăn mức 0,77 ở kèo chấp thắng 1 chỉ ăn nửa tiền. Có thể khẳng định là niềm tin thắng kèo của nhà cái dành cho Việt Nam đã gia tăng đáng kể cũng dễ hiểu vì đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được thi đấu ở sân nhà. Song song với đó thì đội chủ sân Mỹ Đình cũng có được những quân bài tốt nhất. Có điểm đáng chú ý đó là Việt Nam đang sở hữu phong độ kèo đáng tin khi đã thắng kèo tới 9 lần trong số 13 trận đấu gần đây. Cần biết thêm là 3 lần gần đây đụng độ với Indo với tâm thế là đội chủ nhà. Việt Nam đều giành chiến thắng và trong đó có 2 trận thắng kèo, còn lại là một trận hòa kèo. Về tỷ lệ nhà cái Việt Nam hiện tại là tỷ lệ 0 3 trên 4. Các chuyên gia khuyên lựa chọn Việt Nam thắng kèo. Dự đoán về kèo châu Âu Trận đấu vừa rồi, huấn luyện viên Park đã chủ trương cất đi tấn tài khi không sử dụng từ đầu mà chỉ tung vào những phút cuối hiệp 2. Rất có thể đây là biện pháp để chúng ta giấu bài khi ai cũng biết là cầu thủ mang áo số 13 này đang chơi xuất sắc như thế nào. Bên cạnh đó, Văn Quyết ở trận đấu lượt đi cũng chưa hề ra sân và đây sẽ được xem là át chủ bài cũng như là chìa khóa để tuyển Việt Nam giải bài toán mang tên Indo ở trận cầu tối nay. Về phía các vị khách, đội bóng này vẫn đề cao lối chơi bóng rắn, dựa nhiều vào sức mạnh và không ngại va chạm. Điều này vẫn đang mang đến những hiệu quả nhất định khi tuyến giữa của Việt Nam đang tỏ ra tương đối khó khăn ở những đợt lên bóng. Dù vậy thì như đã nói, chơi ở Mỹ Đình chưa bao giờ là điều dễ dàng với mọi đội bóng. Dưới sức ép lớn, cũng như đẳng cấp tranh lệch rơi đội thì việc các vị khách phải nhận thất bại là rất có khả năng xảy ra. Nên chọn Việt Nam. Dự đoán kèo tài xỉu Những thông kê cho thấy được là trong vòng 9 trận đối đầu gần đây giữa Việt Nam và Indonesia tính ở mọi đấu trường thì có 7 trận khép lại với kịch bản có từ 3 pha lập công trở lên. Có 5 trên 6 trận sân nhà vừa qua của Việt Nam và 5 trên 7 trận sân khách trước đó của Indo cũng kết thúc với nhất là 3 bàn thắng. Những thông số kể trên cho thấy được việc là nhà cái đề cao tài xỉu trận sắp tới ở mức 2, 1 trên 4 đang cho thấy được khả năng nổ tài không được giới chuyên môn đánh giá cao. Đáng chú ý là cán cân thị trường sớm nghiêng về phía cửa xỉu trước giờ bóng lăn. Điểm ăn cửa tài 2, 1 trên 4 xuất hiện xu hướng biến động giảm điểm ăn cửa xỉu. Ngược lại thì điểm ăn cửa tài 2, 1 trên 4 được giới chuyên môn điều chỉnh theo hướng tăng. Niềm tin của những nhà đầu tư chốt kèo sớm vào kịch bản khô hạn bàn thắng trong 90 phút sắp tới là rất rõ ràng. Cờ xỉu sáng nước bởi vì trận bán kết lượt đi giữa Indo và Việt Nam hôm 6 tháng 1 vừa qua đã khép lại với tỷ số là không đều. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn cờ xỉu. Dự đoán kèo hiệp 1 Với lợi thế sân nhà, cũng không bất ngờ khi Việt Nam sẽ chủ động thử các phương án tấn công từ sớm. Thực tế thì trong 45 phút đầu trận, lại là khoảng thời gian mà Việt Nam thi đấu có lẽ là tự tin nhất. Minh chứng là ở lần đón khách trước đó, những chiến binh sao vàng chỉ cần 27 phút đầu trận để làm rung mạnh lưới của Myanmar tới hai lần. Giới chuyên gia tin rằng với bản lĩnh của mình thì Việt Nam sẽ có được ít nhất là một bàn thắng vươn lên dẫn trước ở nửa đầu của trận đấu. Dự đoán tỷ số trận đấu 2-0 nghiêng về Việt Nam.